Leverage thì như cái tên gọi là Smith Machine thì hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn buổi tập phần cơ upper body số 2 đó là cơ lưng gồng cơ lưng đây lưng lưng đây đây đây đây đây đây đây đây đây và cơ ngực đây đây đây và đây đó à, linh hồn của tập hôm nay vẫn là Smith Machine chủ đề chính của cái buổi của của của cái tầng 3 mà bên cạnh đó chúng tôi sẽ kết hợp thêm một số bài pro trên máy lý lịch cụ thể và là dòng máy PPL đẳng cấp của Thor Gym gồm có PPL Last Pull Down và BBA Pro một lần nữa chúng ta sẽ luyện tập cơ chế pull down từ trên kéo xuống và cơ chế row đặc biệt hôm nay có một bài good morning chào buổi sáng khá khó rồi say hello mọi người đi khởi động chưa khởi động đó uống sấp chưa uống liều cao chưa uống liều cao chưa căng cơ chưa nhưng mà chưa hết căng cơ rồi căng cơ rồi vậy uống liều cao nữa đi rồi tập căng bụng đi trước khi mà vô cái tập á anh đã nói với em nhiều lần rồi chúng ta phải uống hết liều cao xong chúng ta pha sẵn intra vào cao để đó ngấp từng ngậm từng ngậm từng ngậm từng ngậm rồi bài tập đầu tiên là bài rô rô là một cái cơ chế khá là quan trọng của lưng và rô trên máy mix machine đó nhờ cái trục này nè nhờ cái trục mà nó cố định cái thanh đòn em không còn phải suy nghĩ và điều khiển thanh đòn mà chúng ta chỉ tập trung chúng ta kéo thôi dạ. đó nhớ là cái vị trí nè cái vị trí lên là phải ép lưng lại đứng tư thế số mấy tư thế số mấy đang số một nè gặp xuống thành số 2 gập đầu số 3 số 3 dạ, dạ, dạ, thử bằng cái thôi không nhớ bài rồi số 3 dạ. số 3 cái này có hai tư thế mà khi lên là số 1 đúng không rồi cái này là cái này là ba chưa hoàn toàn cái này là khoảng chừng hai rưỡi <laughs> rồi nè khi xuống á lóc lưng lại tay tay thẳng không thẳng vậy thẳng vậy nè cái lưng mình nó căng ra hết cỡ nha okay. lưng mình căng hết cỡ và cái thanh đòn nó gần chạm vô cái vị trí cuối cùng luôn nè đây, đây nè yeah. Dạ. rồi kéo lên kéo lên ưỡn ngực chạm bụng ép lưng yeah. Dạ. đó khó với chỗ này nè xong rồi xuống từ từ yeah. Dạ. à, nè à, hạ xuống nhìn cái vai nè cái vai này nó phải căng như nè chứ không phải vậy à, nhìn không cái vai mình xuống á nó có cảm giác nó gù ra vậy nè hả giống như con cọp vậy đó con sư tử gù ra chứ không phải xuống vậy xuống là nó phải gù ra xong lên giật xuống gù ra lên giật yeah. Dạ. làm lại thấy không à. À. À. À. Đó. mặt nhìn thẳng về phía trước thần thái vô thử đi bài này là Smith Machine Row dứt rồi ok đây <laughs> chạm được kìa ok đó xuống tại đây nhất không giữ lại nha xuống là phải giữ lên tí ok rồi dứt lên đúng rồi đó đúng rồi đó đó nè các bạn theo dõi phần cơ này bạn sẽ dễ thấy chuyển động này không đây chuyển động phần cơ mình đang tập đây cả một cái lưng đây tập đi có tập bình thường đó đây nó ép vô nó, nó khích hai rảnh luôn nè em ép làm giữ lại tí rồi nè giữ ở đây nè không đó các bạn nhìn thấy không nè nó ép khích lại cái rảnh này đó rồi dứt nhẹ nặng nhẹ vô chờ câu này thôi Rồi mix machine roll 3 set chuẩn bị bắt đầu Uống sắp đi, uống Thầy sắp đi lên 2 kg rưỡi chứ Thôi không có 2 kg rưỡi Không có 2 kg rưỡi Ok, cố gắng phần trên bằng phần dưới là được Không sao cả một hai ba bốn năm cái, xuống phải gù gù luôn quên rồi nè đó sáu bảy tám chín mười từ từ căng ra giữ lại giữ lại điểm thấp nhất giữ lại không có thả nhà rồi giữ nào mỗi thả ok bây giờ sẽ tập tiếp theo từ từ sử dụng ờ, dây câu lưng bài tập này phải xài dây câu lưng rồi quấn vô lên rồi đúng rồi một hai ba không cần cầm chặt cây đâu có dây của lưng rồi bốn năm sáu bảy tám chín rồi giữ lại nè giữ lại nè giữ lại giữ lại giữ lại giữ lại giữ lại giữ lại ờ, ok rồi buông Sao tóc lên không thấy mặt gì hết rồi tốt mệt chưa chưa thầy nữa thôi tập với thầy xong mệt nữa đi rồi năm ký nữa Mệt. đúng rồi lưng không có cong nha rồi dứt rồi ok ba bốn dạ. năm sáu dạ. bảy dạ. tám chín cánh á ừ mười ok rồi thả từ từ thôi rồi rồi ok chưa chưa hết chưa hết chưa hết đứng đây đứng đứng vô đứng vô vẫn quấn em buông cây nè hả rồi thôi giờ em cầm cây đi em cầm cây và đứng thẳng lên luôn kéo thẳng mạnh lên luôn kéo mạnh lên kéo thẳng lên mạnh lên ừ rồi đứng lóc tư số 1 tư số 1 tư số 1 rồi rồi giữ nó sẽ căng cái phần cái tay của em và cơ lưng của em nè ok thấy không thấy chưa nó căng cò vai căng tay rồi đứng chịu nào mà sao thả mệt thả thì trở về tư thế số số ờ đó đó ok đó rồi ok đó là cái bài relax căng cơ sau buổi tập sau sau cái buổi sau cái bài tập này của em là cho nó căng nó căng nó nó tạo sức mạnh của cho cơ tay của em nó không có to mà tạo sức mạnh và sự dẻo dai cho cả vùng tay và vùng cổ vai vùng lưng của em luôn tốt bây giờ đổi vào bài số 2 PPL bro rồi à, đây là chiếc máy PPL cái bài tập PPL Pro này cách tập nó giống như cái bài BBS Pro mà nó khác nhau cái hệ máy mày nó nặng hơn nó nặng hơn nhưng mà chuyển động nó khác thì cũng là một sự trải nghiệm cũng cũng tương đối tốt cho em trong giai đoạn này nó giúp em tập tăng, tăng cơ và tăng sức mạnh rồi bây giờ em kéo như là mấy bài như bi petro thôi kéo vô kéo vô tay số 4 à kéo đúng rồi có vẻ nó sai sai ok đúng cái rồi cái này là kéo thừa thôi đó kéo vậy đó đúng rồi đó cái khi vô á là xoay cái tay vô đây một xíu nè xây một chút thôi chứ không có xây dài xây chút xíu thôi đó còn khi ra là thẳng vậy ok đúng rồi đó rồi ví dụ như cái bài này em không thích tập hai tay thì em tập một tay rồi tay tay kia em vịnh vô đây nè ờ, rồi rồi tập một tay tập một tay men lì quá à. đó tay xong rồi khi lên thả cái tay ra một tí em khi lên của chỏ mà nó bơ nó nó bay cao lên tí rô nào bài nào cũng vậy đó rồi đi đó rồi xét cuối cùng mình phải giữ lại ờ, giữ lại vị trí này khoảng chừng hai ba giây giữ vậy hả không phải giữ vị trí căng đó không giữ vị trí ép giữ ở vị trí là vị trí phải căng giữ vị trí middle không có giữ vị trí style em nha ờ. căng thì không đúng căng như vậy á là cái vai em nó nó, nó bị mấy luôn em căng mà chứ không phải căng vậy tức là cái vai của cái cái vai của mình không có chồm phía trước á căng căng lưng thôi nhấc lưng là được nhấc lưng cứng hả ờ. nhấc cái lưng đúng rồi chứ không có chòm nguyên cái vai vậy hiểu chưa rồi thấp thấp cái vai xuống cái vai cứ nhún nhún vào rồi tập rồi ép vô này nó rồi căng ra ép vô đúng rồi hiểu chưa rồi vô tập thiệt nha okay rồi vô nè rồi một đừng kéo gì giật gì, gì tới đó rồi giật ok hai tới cái điểm khẩn này em thấy đừng có kéo xong tới cái điểm khẩn đó hiểu không rồi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi thôi được rồi nói chung á anh tính cho em tập bài này hai set nhưng mà cái set này em tập nhẹ quá coi như bỏ tập tiếp tập nhẹ quá rồi dứt một hai ba căng ở chút đây. đó bốn năm sáu lên cái vai cái quần nhỏ. ờ à. rồi từ từ ờ à. ừ ok ok ok rồi bỏ đi tập chơi thôi chưa tính sao vậy chưa đúng sao tính được em tập chưa được cái cảm giác cái thần anh muốn ra đó ra thầy tập cho coi tập gì cái máy vậy đó Đúng không kéo ra nè nó phải nặng nặng một chút nó phải có cái thần ok hư hư không phải này không nè giật nè nè ra à, nặng thật sự đúng không rồi xong rồi vô à đó à, nó nặng nó phải có một cái gì đó nó cố gắng còn em tập như cái máy vậy đó nó còn nhẹ thôi, một được rồi từ từ thôi lên cùi chỏ cái cùi chỏ dặn rồi cùi chỏ ừ ok bốn không, không có thẳng tay không có thẳng tay năm sáu bảy tám tới đây nè chín mười ok ờ. căng tạm tạm thôi tạm tạm thôi chứ em chưa đừng hết khi ra đó không có thẳng tay vậy mà ra cái tay đó vậy nè cái tay nó cong nó căng cái lưng căn bản là em không có nổi chưa một đúng rồi hai ok ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ nè rồi căng ra từ từ căng ra từ từ từ từ từ từ căng căng rồi giữ đây giữ đuổi buông đuổi chưa phát này mới nhức lưng rồi tiếp nè em phải nhớ là cuốn ngược rồi cái cái cái quấn dây này nè là cái cái cọng dây này nó phải nằm ngoài tức là nó đối lập với cái năm ngón tay của em Đúng không năm ngón tay em cầm bên nào thì dây nó quấn ngược hướng bên đó nó đổ mồ hôi máy lạnh rồi đổ mồ hôi ghê chưa lên nè một hai ba bốn năm sáu bảy tốt tám tám chín mười mười đó tốt ok rồi tỏ bài rồi à, bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp bài last pull down trên máy này dạ. em tập hoài rồi bbs last pull down ba last pull down thì cái bài tập này nó khá giống cái bài ba last pull down là hai cái tay cầm nè nó khá giống những cái tay cầm về nó cho cái độ free way tuyệt đối cái độ free way là gì là cái sự tự do trong tập luyện đây thì bây giờ à, em à, vô đây em ngồi đi tập bình thường không gì trơn chỉ có cảm giác nó khác thôi mà cảm giác đó đó là tự em tự em phải trải nghiệm vừa chân chưa chỗ này vừa chưa ok rồi xích chân xích tới cho nó nó nó, nó ngon lành ngồi xích tới một xíu xích. rồi đúng rồi rồi cầm kéo xuống kéo xuống rồi đúng rồi nhớ cái cái cái cái đoạn lên nè nhớ nè lên là cái cái cái mũi này nè nha cái cây này nó chĩa ra ngoài xíu chứ nó không có dày nó chĩa ra ngoài xíu còn khi kéo xuống thì nó sao cũng được nhưng mà lên cái cây này chĩa ra xíu đó. đó rồi đó là một cách tập em có thể ngửa ra một tí em ngửa cái người ra ngửa ờ, ok đó ngửa cái người đang tí vậy này ha và kéo xuống xong rồi mình lên em thu cái người vô đó rồi đó đúng rồi đó không không khi khi kéo xuống á, cái tay bình thường thôi khi kéo xuống cái tay bình thường khi lên nó mới xây chứ không phải là lúc nào nó cũng xây vậy hiểu không rồi kéo xuống tay bình thường nhớ cái tay em quên nó rồi cái tay này em có cố định không mình à. cái tay bây giờ phải như di chuyển em tập mình phải di chuyển lên đúng rồi xuống xoay lại xuống thì xoay lại ok rồi đó ok ok đó rồi nháp nháp nháp nháp thôi nháp thôi hiểu bởi gì hiểu bởi giờ lên tạ em cứ nhớ là em quấn nó đối nó đối lập với bốn con tay trong của em là được rồi vô nè nhưng mà nhớ khi em xài rồi á thì em em em vịn thôi tức là em vịn cái tay cho dây đừng tuột thôi chứ không phải làm bấu vô nguyên cây này em hiểu không lúc này cái cọng dây nó đã kéo cho em rồi em không phải bấu vô cây này nặng quá rồi dứt dứt đúng rồi một hai ba bốn năm sáu lên bảy cố lên tám cố lên chín cố lên giữ giữ giữ anh đã giữ nè đó rồi giữ ok rồi xong rồi lên lên giữ tiếp cái cuối là bây giờ cũng vậy đó đúng rồi lên giữ tiếp rồi giữ cho căng cái lưng ra đó đúng rồi đó tốt em tập bài này tốt đó rồi ok lên tạ chắc được ha được ạ rồi vô BBL Plus Bull Set số 2 8, 10 cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giữ Mặt ngẩng lên Rồi thả tay chờ người từ từ phía trước chờ người vừa thôi chưa chưa chưa chưa giữ rồi mỏi buông mai này sao mỏi được có dây không có mỏi đâu chán buông rồi sao rồi sao anh, anh, vậy anh anh kéo phụ em hả sao nó nhẹ vậy không phải Ôi sao vậy có phải anh kéo phụ em không lúc nãy à rồi thấy không anh anh cho em ra là gì à, gì bướm hình chữ V mà có rảnh này không Đấy không ý là anh anh kéo phụ em ấy hả nhờ anh nha nhờ anh em mới bướm hình chữ V có rảnh nha chứ ngày xưa làm gì có rồi bây giờ là set cuối BPL last pull down 40 kg 10 rep bắt đầu vô 1 2 3 4 5 6 7 8 Đúng nè Trứng Đuôi Giữ Rồi thả ra từ từ luôn Thả từ từ từ từ căng lưng căng lưng căng lưng căng lưng kêu dừng mới dừng nha Thả để giữ rồi giữ Giữ Chán dừng Giữ ngửa mặt lên Giữ Cứ thích cơ lưng tối đa Căng cơ lưng tối đa vị trí này là vị trí middle phải chưa Mai mốt mà thầy kiểm tra bài mà vị trí này star n là thầy cho học dịch đó cứ cái tật thấy bây giờ mới vô cầm vô là sai em không à rồi đổi bài Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn em một bài tập mới lạ Tập chuyên nhóm cơ lưng dưới Bài này cũng khá là khó Bài này có tên là Good Morning Nó đứng gập Đó, em đứng tư thế số 1 Xong em chuyển về tư thế số 3 đó em chuyển về thế số 3 sao cho cái đùi sau nó căng nó nhất đó nó căng nó nhất ok đúng rồi nó căng nó nhất thì á em từ đó em em dùng cái gót chân nè em bật dậy đứng lại tư thế số 1 gồng cái đùi lóc lưng khi lên em mới đau lưng đó lóc cái đùi gồng cái đùi này lại lóc cái lưng xong rồi lặp lại đó lên là thở ra không lên là thở ra đúng rồi xuống ok chưa bài này đau đùi quá đó nó vừa tập đùi mà vừa tập lưng dạ. bài tên bài này có tên là good morning good morning good morning là chào buổi sáng đó, chào buổi sáng nó nó nó nó, nó mô phỏng theo cái cái cái văn hóa của phương đông á tức là mình ra đường mình gặp các cụ mình chào à, ý là quý người chào hả đúng rồi bài này quý người chào rồi xiết cái đai vào xiết đai vào xiết cho nó vừa em đi xiết xiết xiết vào cái đai tôi tôi siết đó xiết đó siết vào đúng rồi những cái bài đó ảnh hưởng tới lưng thì nên uh, thận trọng tí rồi em bước vô đây em bước vô đây em gánh cái cây này xong em lùi ra em tập lùi ra đứng đây xong vừa vừa tập. thôi cũng được ừ đứng vừa vừa thôi cây này 20 cân đó 20 dạ. kg đó rồi dạ. tương nó chua đó rồi xa xa tí gần quá gặp trúng ừ rồi gặp thử đi hơi hơi thôi rồi lên nếu mà gặp sâu được thì gặp còn không hơi hơi hơi thôi đúng rồi hai tốt tập luôn đi ba bốn năm 6 Từ thôi 7 8 9 10 Rồi tốt, thôi bước vào Bước vào, gác, gác, nhìn nè, nhìn bên đây, gác vô Xong rồi tới gác bên đây Gác trước một bên, xong bên kia gác vô Còn hai set nữa nha rồi bây giờ chúng ta đến với phần thử thách là 30 kg Cái này là nguyện theo à, yêu cầu của cô đệ tử nghệ ngổ ngáo nha các bạn Chứ mình không ép Nhưng mà cô ta thích chơi 30 kg luôn, sợ rồi đó Không ngờ mới lớp 3 thôi mà thể lực cải thiện rõ rệt Điều này làm cho tất cả các bạn trong THOL đều hoang mang và chấn động Một sự kiện khủng khiếp của Võ Lâm Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 đứng số 1 luôn thẳng lưng ưỡn đàng hoàng số 1 tư thế số 1 rồi bước vào bước vào một bên trước xích vào tôi chưa tới xích vào cái nữa rồi đúng rồi chuẩn nữa thôi lên nữa thôi tùy anh thôi lên nữa thôi hai ký dưới nữa không được hai ký rưỡi hả vô nè rồi dứt chưa dứt dứt dứt rồi một hai ba cố lên bốn không có đỡ nha các bạn cầm tạ cho thăng bằng rồi đó năm cố gắng tập trung sáu cứ tập trung thôi bảy chúng nè tám hai cái nữa chín cái cuối cái cuối cái cuối cái cuối lên rất tốt hot girl lớp 3 tập good morning 40 kg ôi kinh quá bạn ơi quá kinh quá rồi đổi bài chuẩn bị qua tâm ngực tắt like luôn đi ai muốn comment sau đó comment bạn tập hỏi không và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần cơ ngực và đây là một cái bài tập ngực trên khá là phù hợp dành cho swimmer nữ dạ. trên cái máy Smith Machine tại sao chúng ta phải đặt cái máy Smith Machine tại nó được cái lợi thế là cái trục của nó ổn định nè ờ, đó không, cái không cái trục cái trục này không em không cần phải ờ, canh nó quắt hay nó thăng bằng hay gì cả cái trục này là cái trục ổn định em lắp dạ. cho một tạo bên đây cho nó cân đi chứ không anh, anh, anh mấy bạn soi anh đẩy bình thường à rồi ở bài tập này á thì em ờ, tập cho anh hai cái cái trạng thái một là trạng thái lên là không khóa khớp dày gồng tay bóp cứng đó đẩy không khóa khớp vậy là khóa nè nguy hiểm nha vậy là không khóa nè vậy là khóa nè không khóa nè rồi khi xuống á khi xuống á thì cái ống tay này nè nó song song với cái trục này nè nó không có chĩa đằng sau chứ hoặc là chĩa đằng trước nha nó phải thẳng xuống đất luôn không nó phải thẳng đất cái nè không nó thẳng đất rồi không không và tạ nó rớt cho phần trên của em dạ. đó xong em đẩy lên cái ghế này nó hơi thấp thấp chỉnh lên xíu để cho nó rớt ngực chứ không rớt trúng cổ của em dạ. nó trúng cổ rất là nguy hiểm rồi đẩy lên không cái, cái lưng vẫn là lóc rồi chân đập mạnh sàn rồi xuống đó vậy là chuẩn rồi nè tạ gần chạm ống tay song song với cây nói rồi không có vậy nha dạ. đa phần bạn tập vậy là sai không có vậy nha nó, dạ. nó luôn trạng thái này nè nó đẩy lên đẩy xuống sau đó nó vẫn luôn cái trạng thái này dạ. nhớ những cái điều này là những điều cực kỳ quan trọng để cho sau này em tập được bài đẩy ngực bằng free quay ok hít thở thì giống như cơ chế chest press bình thường không có gì mới hít thở như cũ rồi thử đi chân chống chống cứng lên sàn cái lưng chỗ này nè lóc đúng rồi đó đẩy mở ra ok đó ok cao lên xíu nữa cái tay á cái tay nè ừ đó đừng có lóc được rồi rồi được không rồi không em có lóc đâu rồi xuống ừ ừ đúng rồi vậy thôi rồi lên nó chạm nhẹ vô phần áo của em làm giữ là em đẩy lên rồi ok tốt cắt vô đi rồi chuẩn bị tập thiệt nha yeah. Dạ. mix machine inline press bắt đầu vô để lên một hai ba bốn năm sáu tập trung ngực bảy tám chín mười rồi từ từ thả vô luôn thả vô tốt cái ghế này là ghế adjustable ghế adjustable tại vì mình điều chỉnh được nó tên là ghế adjustable bench còn cái vị trí cái vị trí dốc lên như là vị trí inline vị trí inline vị trí vị trí plus vị trí decline decline là dốc xuống còn plus là, là ngang còn inline là dốc lên dốc lên tầm 30 độ sẽ tầm trên rồi bây giờ set thứ hai chúng ta lên tạ nhẹ 5 kg cho tổng tổng khối lượng nha những bài này tập tương đối nó phiêu nặng rồi đó vô inline inline pen press ba ờ. bốn ờ. năm sáu ờ. bảy tám chín mười ok rồi gắn vô tốt Smith Machine Inline Pen Press xếp cuối cùng lên tạ tổng cộng 30 kg tạ chưa tính thanh đòn cố lên một hai ba vô rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám cố lên chín cái cuối phiêu nè tập trung nè ok đẩy nữa quá đó tốt đệ tử này là tốt quá tí có khen thưởng gì không thầy có có có ok rồi giờ à, khen thưởng đệ tử à, sư phụ dưới chỉ thêm đệ tử bài mới nữa khi nào mà trò lên lớp 7 là trò sẽ chống chống xa kép được là không cần cái này đúng rồi và bây giờ chúng ta phải tập chống xa kép dạ. à, chỉ cho trò chống xa kép bài này tập ngược với tay sau ngực là chính nha dạ. thử 60 bao nặng nhẹ sao tính tiếp đây tay cầm vô đây chân quỳ bình thường tư thế lóc lưng số 1 không à, vậy thôi nó lên khi lên á thì cái người mà nó thẳng hơn tí vậy nè ok khi xuống cho mình xuống xuống tí đó nhìn nữa đó đó ok gồng ngực không không cần chống thẳng tay gồng ngực thôi đó đúng rồi còn chống thẳng tay là tập tay nữa dạ. chỗ này tập tập ngực thôi ok cũng được đó khá là nặng đó theo trò trò tập 80 bao đi 80 đi chứ 60 quốc cái nằm đóng Chị luôn. Chứ có 75 chục thôi à, không có <laughs> chút, không có 8. 75 75 cũng được. 75 nó nhảy lên uh, 90 ha. Tập chút 75 đi. Ừ, ờ, nó <laughs> nhảy lên 90 rồi. Khá khó, hồi tập lên tập luyện nè, có được không? Bài này khá khó đó. Rồi, nhìn vô kiến nè. Nhìn vô kính để thấy. Nào. Rồi, nó hơi, hơi sâu rồi đó. Ok, xuống tới đây thôi đó lên ok tay cái cùi chỏ đi vô đây ờ, ok đó không có banh đâu quá đó cảm giác gồng ngực chỗ này không đó mình đang tập ngực nặng nhẹ thấy cũng đuối đuối rồi đúng không chắc phải lên chín chục à chín ba rồi xuống đi xuống đi rồi lên 90 bao ok lên tạ cho mạnh thật cách hít cách hít thở thì nó giống như là bài BA uh, Deep vậy đó BA Deep còn này là Deep có hỗ trợ Freeway Deep mà có hỗ trợ Deep một hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 Tốt Tốt Rồi bây giờ à, thầy à, giảm tạ cho con Còn 60 bao Sách thứ hai điếp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt còn một set nữa thôi rồi xuống nghỉ ngơi tí đi set cuối deep hỗ trợ 60 pound hỗ trợ 60 pound là nó còn khoảng à, là em được hỗ trợ khoảng chừng à, nhiêu ta 25 kg 25 kg người em 60 kg và em à, đang tập 35 kg Rồi vô nè Rồi một hai ba bốn năm sáu bảy đừng có nhuồn vai ráng cậu tập trung từ từ đừng có nhuồn vai chín bộ lộn tám bây giờ mới chín nè cái nữa à. đi cái nữa đi cái nữa đi cho xíu thử cái đừng có róc đừng có róc tay em cái nữa cái nữa rồi lên nè ok tốt ok Sao cái thứ ba nặng quá tốt tốt tốt tốt à, rồi xong xong rồi điếp tốt giờ qua mấy bài hát siêu nhẹ luôn bài này bài uh, ờ, uh, ờ, BBD chất fly thôi không có gì mới hết đó tập đi Đâu khoan này nặng á chỉnh cục thôi tầng 1 của tập kém lắm á nha lớp 1 lúc lớp 1 của tập kém lắm luôn á cái gì vậy vậy rồi ok oh, bài này vẫn kém trời ok ráng đi hai tới đây thôi ừ không cần sâu cái gì vậy đúng nãy là thử mà em đã tập giờ mới thiệt phải không đúng rồi đây bây giờ mới thiệt nè rồi tập đi chờ lấy lấy cái, cái lấy uh... một tới đây thôi không còn sau đúng rồi hai quan trọng là cái ép vô đó ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 giữ lại Đẩy tay dài ra, đẩy tay ra, ok Rồi, giữ lại vậy nè Ép ngực, gồng ngực vô, ép Đó, không thả ra từ từ từ Căng hết cỡ luôn Đừng có buông ra nha Cứ thả từ từ đi, chịu, chịu căng lại sao, sao, sao sớm vậy Rồi, vô Ê ba, vô Yeah Một Hai Ba bốn năm sáu bảy đáng lên nè tám chín tài thẳng ra tài thẳng ra ok ok ok ok cố lên cố lên rồi căng ra giữ giữ được nhiêu thì giữ giữ được nhiêu thì giữ rồi Cứ vài này Thì rắc tí đi Đâu rồi Rồi Một Cái này không cần dưỡng cũng được hả? Hai Rửa đi Ba Bốn Năm Sáu Bảy Thì rõ cao lên tí Ok Tám chính căng ra nè môi ờ. giữ nè giữ nè giữ đúng rồi rồi căng từ từ từ từ chỗ cao cô chó cao đó đó đó đó căng ra căng ra ok rồi tốt kết thúc đổi bài rồi bây giờ á là anh chỉ em bài à, hai cây bột fly dạ. hồi nãy là em ép như vậy á là nó khích khe ngực phía trên dạ. tập phần ngực phía trên nhiều còn bây giờ hai cho một fly đó là phần phía dưới ừ. cho nó đều rồi bình thường thôi đây đứng đó. Ừ. cái cùi chỏ này nó phải chĩa lên xéo xéo bên trên như này chứ không có vậy nha dạ. nó xéo bên trên như này rồi xong em em ép xuống rồi đây ừ, ép dưới thì được ép xuống giữ lại đó cùi chỏ tức là lên á cái, cái khi lên á là cái tay em nó vậy nè cái này nó xéo xéo một tí này nó rewind mà đây xong ép xuống ok yes. ok nhớ là không phải đẩy nha mình dùng fly là mình dùng cái ngực của mình mình ép vô thì là cái fly này... hai cục thôi em em sự giữ sự diện học trò thầy chút em đâu thử chứ thử hả thầy phải cho con thử bạn test cho nó đúng cái đó đúng không rồi ép xuống đúng rồi ép xuống giữ lại ok thấy dùng ngực không có tức là cái tay này nó, nó hơi bị xéo xéo lúc lên thì con ngửa không phải con ngã người con đứng ngồi bình thường cho cái động tác này nó đẹp đẹp chút lon lên vậy nè chứ còn nãy con không phải rồi con ép thì được rồi đó đứng vậy như nào khi lên hả vậy hả không không vậy chị không vậy khóa sai rồi ok tay nó đừng có nó trong quá ừ rồi ép vô rồi đúng rồi đó lên ép vô đúng rồi ép vô lên cái tay nó có tư thế nó nó chồm chồm lên phía trước chút em đứng nó bị ờ, cái cái cầm của em nó kéo làm sao nhiều quá đây đó nè mình lan cái tư thế mình nó chồm xuống trước cho nè là mình ép đó không còn của em nãy đứng nó như vậy nó cái kiểu nó bị cái tay nó bị lôi lôi làm sao á nó nó nó nó cái thế nó yếu mà nhìn nó bị động làm sao á đó, đó. wow rồi đó mình chủ động ép nó xuống nè ok là bàn tay cái cánh tay lúc nào cũng tràn đầy năng lượng á ép, ép ờ, xuống đi ok ừ đó đó đó đúng rồi đó rồi xong vô luôn ha rồi giờ tập đi tập, tập chính thức đi con cô cố gắng nhìn cố gắng nhìn thâm kiến á để chỉnh cho tướng cho đẹp chút Vô. một wow. hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Tốt Rồi Tiếp, tục Lên tạ chút đi Ok Nhìn nó nghèo nhàng quá Rồi mỗi bên ba cục hai cái bột fly set hai bắt đầu một hai bốn ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ luôn ép hai cái này vô giữ gồng gồng tay lại chỏ chĩa ra ngoài đây nè đó rồi cái động tác vô của chỏ nó chĩa ra ngoài vậy đó rồi xong rồi lên chưa đâu căng bước chân trước bước chân trước căng cơ đó, đó căng căng căng thôi đó căng cơ xong rồi căng đã thả vô rồi sách cuối lên mỗi bên một cục nữa ok vô nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái mười giữ lại nè à. mười lại, đúng rồi rõ đó đứng lại đi ok tức là những cái mùi dữ gồng nha nè không được xoay như này à. không rồi xong lên bước ra căng bước ra căng rồi nhức cái nách rồi đã chưa đã tiếp tục qua bài khác rồi bài tập cuối của ngày hôm nay á, thì em sẽ chỉ anh chỉ cho em một cơ chế tập mới Cơ chế này có tên là pull over, đọc nhanh là pull over chest Tức là cái cơ chế kéo yeah. Dạ. Pull over chest Cái cơ chế này mà người ta kêu là là, là, là dân gian, đó, kêu là móc ngực chống sệ Cái đó là cách kêu của dân gian thôi nhưng mà thực tế thì là cũng là một bài tập cơ ngực thôi Vậy thì cơ ngực tới ngày hôm nay á, là biết được bốn cơ chế rồi đó Một là chest là đẩy, fly là ép, deep là chống và bây giờ là full rover là móc móc móc ngực tiếng dân gian kêu là móc ngực thì cái bài tập nó vừa tác động cả lưng cả ngực nhưng mà bây giờ chỉ em để tập ngực vô nhiều hơn dạ. đó. còn tập lưng vô người nhiều hơn tập chỗ khác rồi bây giờ em à, em đưa giùm anh cũng vậy nha nằm ghế nè rồi ok đó chân phải trụ thờ, trụ trụ vững thấy không cùi chỏ chĩa lên trên vậy nè chúng ta tập vậy nha dạ. không có tập vậy tập dạ. vậy là lưng không à tập ngực là phải vậy nè đó để gần người người vô tập trung nghĩ gì phải cơ ngực gồng cơ ngực tới đây nè kéo mạnh lên dùng ngực để kéo nha kéo mạnh lên điểm này nè cái điểm này điểm cơ ngực gồng nhiều nhất đừng kéo xuống tới đây thấy không kéo xuống tới đây không có tác dụng gì đó mà kéo tới đây thì chưa đủ cái điểm nó ra đây nè nè gờ ngực cái gờ ngực gờ đừng gờ rờ rờ rờ ngực nè cảm nhận nè rờ ngực nè đó thấy nó cứng không đó xong rồi hôm nay nó chạy nè dứt đó xong cái cuối cứ căng ra căng thẳng luôn để thở để để căng luôn cái lưng rồi xong rồi căng ra căng ra căng ra dày nhờ bt thả nhờ bt nó kéo dây lại tại vì mình phải kéo ra vậy mình mới có điểm mình căng chứ còn không mình để gần quá tới đó nó nhích rồi mình cái răng của mình không tốt dạ. hiểu không mình tập tập có sư phụ với tập của bt thì có người phụ còn nếu mà tập mình á đẩy thích vô một tí thì để biết nha thử này trò phải tự cảm nhận cơ ngực nha rồi chưa rồi đó kéo lên cảm nhận gồng ngực chưa trò trò thấy cái ngực trò gồng chưa rồi ok rồi ngực có vẫn còn căng đúng không rồi ok cái răng động tác cái gì đó không lên, cố lên Ừ Đó Nhớ là phải gồng ngực nha Ngực, ngực mới cứng Rồi tốt rồi đó Thấy tập cái hình hình thì giống giống rồi đó Nè chưa Căng nè Nè căng không? Đang căng đúng không? Căng này nè, căng lưng nè, tới đây hết căng ngực rồi Khi mà trò kéo tới đây đã căng tới lưng rồi thì nó phải trên, trên cao xíu Đó Rồi, tập thiệt lên tạ rồi ba set nha ok rồi cái này sợ chảy cái chân thôi rồi vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám dính mười vòng ờ. giữ ừ rồi thả ra căng thả ra căng từ từ thả ra thả ra tới căng lưng luôn tới căng cái lưng luôn tới căng lưng luôn đau đau đau rồi thả luôn đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt cứ căng ra từ từ đi căng ra từ từ nữa nữa cho nó dẻo ra nữa rồi căng ở đó không nổi nữa buông ra thả thả tốt đó. cho tự tập mình được nhưng mà nặng thì cái chân nó chạy chạy thôi nếu mà nặng á lấy tập cái máy kia nó còn cái không, ghế nữa nặng thì mình không quay phim thì mình ôm ghế không còn một cái ghế đó có chân móc nữa ờ còn đúng rồi nhiều, và có cái móc móc nhiều ghế mà rồi dạ dùng chân quay <laughs> rồi vô một hai ba bốn nhớ tập trung lực nha năm đúng rồi sáu rồi bảy rồi tám đó nè chín rồi cái cuối giá ngọc nha giữ lại rộng ngực đó rộng ngực đứng lên ok ừ rồi từ từ thả ra thả ra relax relax giữ lại đi relax nữa đừng buông nha đó relax lại đó relax cái cơ lưng ở đây nè đó cơ lưng ở đây nè đó rồi set cuối rồi đó kết thúc buổi tập gym rồi đó ừ. thôi thả lên đi thầy dẫn lên skylock cho tập cardio xong rồi, rồi ăn sinh tố uống, sữa chua tay giang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngã tình say diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng theo định lý riêng dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim hey, có mưu có dũng có tri thức chiều sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ đôi tay gì không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ thơ biến tham vọng thành sự thật khát khao nhất đi nhất danh vọng nhất thành công nhất tình si lãng mạn em muốn không trong phòng gym dẫu có đúng sai nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em xứng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên thôi tập à, thấy à, đẳng cấp hoàng gia không em tập quá vip luôn tập nhìn thấy nguyên sài gòn luôn phải không có người phục vụ ờ, pha súp pha xiết này nọ kia thứ là đã mà thằng trợ lý nó lấy nước hơi nhiều rồi nha không thầy mà phải có trợ lý nữa gọi là trợ lý còn có trợ giảng nữa trợ giảng khác trợ lý khác trợ lý này thư ký này thư ký của thầy đâu thư ký của thầy hả ừ. cất cái nhà rồi mai thầy dẫn nó vô <laughs> Thôi Vô Vô Vô à, Vô Một, hai, ba Vô Vô Ba cái Ba cục Vô Ok Ây da rồi bữa nay về nghỉ ngơi nha ngày mai là ngày ngày, ngày sau ngày bữa sau là bữa thứ bảy tập personal á personal cardio khó hơn nữa dạ.